alo alo Xin chào tất cả quý vị và anh chị em nhé Và hiện tại là 18 giờ 37 phút ngày 18 tháng 10 năm 2019 Thì kết quả số số chúng ta có nhé Thì ngày hôm nay chúng ta có dạng kết quả dạng đặc biệt là 65897 Không có đầu đầu câm nha mọi người nhé Thì uh, chúc mừng tất cả các anh chị em ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ gọi là độc thủ lô 18 luôn ạ à? Đây để làm làm cho mọi người coi nhé. Và đây là bảng lô chốt của ngày 18 tháng 10 năm 2019 Thì Nam xin chúc mừng tất cả các chị em ngày hôm nay chiến thắng độc thủ lô 18 nha mọi người Đều chạm 8 và chạm 9 không hai ngày đã lộ 100% nha mọi người nhé Hiện tại là chúng ta đã đề thông tới 5 ngày với mọi người Quá rực rỡ không ạ à? Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được độc thủ lô thôi Xong thủ lô chúng ta bị xịt nha mọi người Thì uh, Cho Nam gửi lời chúc mừng tới tất cả các quý vị và anh chị em thì cũng như mọi người cũng đã thấy thì nhóm đợt chính của Hoàng Lam mới quay trở lại trong vòng 9 ngày nay thôi nhưng đã chiến thắng quá rực rỡ quá thông mà mọi người còn như ngày hôm nay Lam chốt ở trên Zalo thì là lô độc thủ Lam lô chốt 88 và lót 18 đề chạm 89 Cứ, thì chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm nay chiến thắng độc thủ lô 18 nha còn à, trên Zalo thì mọi người đã bị xịt à, độc thủ lô nhưng vẫn ăn con lót nha mọi người nhé nói chung là cả zalo và cả kênh hôm nay đều quá rực rỡ nhưng không bằng ngày hôm qua đâu ngày hôm qua thì chúng ta ăn quả thật là ăn quá to quá kinh khủng mọi đúng mọi người chiến thắng cả đồng thủ lô cả sông thủ lô ba nháy ăn thẳng đều 61 còn như ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy trên màn hình đó Quý vị cũng đã thấy bảng lô chốt của Hoàng Lao ngày 18 tháng 10 năm 2019 thì độc thủ lô 18 đã lộ đề chạm 8 và 9 không hai ngày lỗ 100% Quá rực rỡ không ạ mọi người những ai đang xem được video thì để cho Hoàng Lam một nút comment, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ. Còn những ai ăn được lô và đề thông những ngày qua thì để lại cho Hoàng Lam nút comment để ủng hộ tinh thần chốt số cho Hoàng Lam nhá. Còn những ai mà đang xa bờ loạn số thì à, hãy tự tâm bình tĩnh để quyết định mọi chiến thắng mọi người lô đề mà chẳng ai là chính xác 100% cả còn những ông thần lô thần đề bán số lừa đảo trên mạng chỉ là nó phép nó láo nó lừa thôi nhá và mọi người nên tịnh tâm lại để chọn cho mình một quyết định đúng đắn còn đến với hoàng lam là đến với chiến thắng đến với hoàng lam là đến với đến bờ bình yên nhá mọi người những ai đang xem được video thì uh, kết bạn theo số Zalo 0916 771 193 với Zalo duy nhất và Clo ăn thông được chín quay lại nha mọi người nhá. Thì Lan thống kê lại bảng kết quả số số của ngày hôm nay. Lô hôm nay quả thật là rất đẹp và cầu dạo này thật sự là ăn rất thông mọi người. Ngày hôm nay Nam phải nói là tâm rất tiếc con độc thủ lô 88 chốt trên kênh Zalo thì thực sự là con 88 mọi người đã thấy trên màn hình là con 83 thì nó là bóng của 8 chính xác là nó là đồng thủ 88 và lót 83 thì nó mới chính xác 100% nhưng mà Lam không lót như vậy bởi vì mình chơi tham một tí là bắt hai con đồng thủ một con chốt trên kênh YouTube và một kênh một con thì chốt trên Zalo và đồng thủ cầu vip ngày hôm nay chúng ta đã bị gãy thì như mọi người thấy nếu mà để mà nói soi cầu chút số mà trước cả bóng cả độc thủ thì không có khả năng nào là chúng ta bị xin được nha mọi người ngày hôm nay là chốt 88 nó là được bóng 83 85 nó đều là bóng của 8 và 3 nhé còn như mọi người thấy độc thủ 18 nó đã ra còn nếu mà như kiểu nó ra bóng thì nó sẽ ra 13 và 31 chúng ta sẽ loại trừ nhé mọi người nhé để chạm 8 và chạm 9 hôm nay đã đổ chạm 9 Chúng ta ăn đề thì quá thông rồi mọi người Chiến thắng đề thông 5 ngày rồi Còn mọi người thấy là ngày hôm nay đã lỗ đề chặn 9 Thì chắc chắn sẽ gạch con 9 đi Và ngày mai sẽ có chặn 8 nha mọi người Khẳng định sẽ có chặn 8 và chặn 3 Ngày mai chúng ta sẽ đổi chặn 8 chặn 3 Chúng ta cùng đi tham khảo với cầu kèo cho ngày mai nha mọi người nhé thì Nam sẽ đi vô phần soi cấu chốt số cho ngày mai luôn mọi người nhé Đang nhắc lại là những ai đang thực sự coi được video thì cho họ làm một nút đăng ký kênh Cầu lô hoa lan, cầu lô Bình Yên, cầu lô về bờ, đến bờ cho mọi nhà Lam chỉ chốt số, soi cầu chốt số cho những ai thật sự là xa bờ thôi mọi người nhé Giúp tất cả những ai đang xa bờ loại số về bờ một cách bình yên và nhanh chóng Còn những ai tham lam thì uh, hay là vô để vô Zalo xin số với mục đích mưu chuộc ấy mưu lợi bản thân và bán số thì ờ, đừng kết bạn cho hoàng Lan bởi vì sẽ mất thời gian cho cả hai bên nhé hoàng Lan cũng nói luôn trên zalo đây có rất nhiều thành phần vô rồi cũng có rất nhiều người là nhắn tin tới đây như bạn này cũng nói chuyện Lan chỉ muốn gọi là tâm sự với mọi người hay là nói chuyện với mọi người để mà để mà tham tham khảo cầu kèo cũng như là giải quyết công việc cho hợp lý người nói chuyện để hiểu nhau hơn nhưng mà thật sự là mình chân thành với họ quá thì họ này càng càng càng coi mình như một trò đùa hay một trò chơi gì đó nên những cái thành phần này thì nam nói thẳng là nam sẽ không bao giờ chốt số cho nữa và cũng không bao giờ nam nam nam uh, nam nam tiếp thêm một lần nào nữa cả nhé đây như bạn này thì bạn ấy cũng nói là bạn ấy mới nhắn tin cho nam thôi nhưng mà nói là chơi lô nhỏ thôi này chơi lô nhỏ thì nào cũng bảo chứ là ừ thì hôm nay chơi thì chuyển khoản thì vào nhóm rồi bạn ấy nói anh cho xin số tài khoản để để chuyển tiền nhưng mà tới khi mà hỏi cứ hỏi số tài khoản là bảo khi nào chuyển á thì nam đưa số nhưng mà tới khi mà mà hỏi tới số thì cái thì thì thì, thì, thì một lúc sau thì tự dưng người xin số xong rồi kiểu gì thế này mất tích luôn em chặn zalo luôn thì cái loại người như thế này và thành phần như thế này cũng chẳng xứng đáng để mà nam giúp nên sự thật là mình cứ sống thật tâm đi cứ cho đi rồi sẽ nhận lại nha mọi người ạ còn như ngày hôm nay bạn Việt Khánh thật sự là bạn ấy cũng đang rất là khó khăn nhưng mà bạn ấy vô nhóm thật thà nhưng mà nói chuyện thì cũng rất là hay cũng rất là tình cảm thì Nam có chốt cho cho cho cho bạn ấy như là độc thủ 88 và song thủ song thủ 18 18 17 thì nó rất tiếc đây và lúc trước Hoàng Lam ai cũng như ai cả 10 người như một 100 người cũng như một và nhóm đang hoạt động lại trở lại và đang đang tuyển những người gọi là người thật việc thật và những người sống tình cảm và chân thành để vào nhóm chứ không phải là là ai cũng như ai mọi người cũng thấy đấy lô trước của la ngày hôm nay 88 và lót 18 tỷ lệ 64 thì nói chung là hai ăn một tỷ lệ 64 thì mình vẫn có lời rất là nhiều nha mọi người nhé chứ không phải là không còn như ở đây cũng có một chị nữa chị này thì uh, chị đây cũng ấy anh này cũng rất là tình cảm nói chuyện cũng rất là hài hòa hợp lý và rất là vui thì Nam cũng chốt như vậy luôn bảng lô chốt của Nam chỉ có một lô như thế thôi độc thủ 88 lon 18 và đề trận 8 kính thì ngày hôm nay chúng ta bị chúng ta ăn chặn chín ở trên kênh nhưng mà trong nhóm vip của Nam thì Nam chỉ chốt chốt là độc thủ đủ tên độc thủ thôi nhá chứ không có ấy đây chúng ta cũng có 89 97 đây 819 là 7 thì nó ra 97 đây 89 nhưng mà Lam không bắt được cầu bởi vì ngày hôm nay chúng Lam cúp điện 9 cộng 8 7 lấy chặn 9 thì là chúng ta có 97 rồi nhưng không có gì cả thì đồ chúng ta đã rất là thông còn nói thì có sách mách thì có chứng ai nào cũng chết như ai hết không có ai riêng ai cả trừ những cái phần bán số bán đồ thì nam mới không tiếp chuyện thôi nhé thì nam ở đây nam cũng chúc mừng tất cả các anh chị em ngày hôm nay ở trên zalo đã ăn được uh, đồng thủ chúng ta cũng ăn được nhưng chúng ta cũng ăn được lót 18 thì chúng ta vẫn có lời như mọi người nhé mà chiến thắng thông năm sáu ngày hay một tuần như vậy thì là cũng quá hay rồi quá là cất rồi và để có như xịt một ngày chăng nữa thì cũng chẳng có sao cả mọi người ạ bởi vì chúng ta ăn một hôm chúng ta có thể bù lại ba hôm mà đằng này mẹ chúng ta ăn 6 hôm thì bù lại một hôm cũng không sao nhưng mà đằng này chúng ta cứ ăn thông ăn thông như vậy cầu kèo mà cứ thông như thế này thì khả năng là nhóm bậc chín của lam cũng sắp kết thúc rồi mọi người chẳng có nhiều đâu một năm chỉ xuất hiện một lần thôi mọi người nhé Nam sẽ điêu phần soi cầu chốt số cho ngày mai ngày 19 tháng 10 năm 2019 Và hy vọng ngày mai sẽ là cầu mới, cầu cực đẹp và độc thủ cho mọi người Để mọi người may mắn Đây Nam cũng sẽ chia sẻ cho mọi người thêm một cầu ngày hôm nay nhé Ngày nào Nam cũng sẽ chia sẻ cầu cho mọi người nhưng mọi người cứ thấy để ý này ở cái dạng này chúng ta có 14 41 đây thì chúng ta cũng đã ăn 14 41 cầu này cũng rất là bá đạo nha bá cháy luôn và quá đẳng cấp cầu này luôn 68 hôm nay chúng ta cũng 41 14 này chúng ta cũng đã ăn nhé thì chúng ta cũng đã ăn này ăn 14 này 14 còn lộn lại bóng 44 nhá nếu mà để thanh niên theo cầu này ngày mai thì chúng ta sẽ có 68 68 86 ngày mai sẽ lỗ lại lỗ lại nha mọi người cầu này rất là đẹp để nam chia sẻ thêm cho mọi người một vài cầu nữa cặp lô 88 ngày mai khả năng lỗ cực cao 7007 ngày mai cũng rất đẹp Còn điểm tiếp theo cầu được thủ lô 18 Thì ngày mai chúng ta sẽ có cặp lô 3773 Tuy là 37 hôm nay ra rồi nhưng nó sẽ vẫn sẽ lại ra lứa nhé hát sẽ vô phần soi cầu chút số cho ngày mai nha mọi người nhé Ngày mai sẽ có lô đẹp nhất trong ngày là 6 5 5 6 Đây có rất nhiều cầu kèo đẹp nhưng mà Nam sẽ không biết là chốt cho mọi người cầu kèo như thế nào để để để gọi là rực rỡ và thông cầu Cặp lô 84 ngày mai cũng đẹp Nam sẽ chốt cho mọi người Độc thủ lô ngày mai Sẽ là 6 5 30 30 Nam sẽ chốt độc thủ lô cho ngày mai Ngày 19 Đồng thủ lô 65 Và xong thủ lô 37 16 Đề ngày hôm nay chúng ta đã lỗ chạm 9 Chúng ta có thể bỏ chạm 9 nha mọi người nhé Ta sẽ xây vào đó là chạm 2 cho ngày mai nhé Chạm 2 cho ngày mai Thì không hai ngày lỗ thì chúng ta mới lui được một ngày chúng ta đã lỗ thẳng luôn mọi người nhé nhé D chúng ta đã ăn thông 5 ngày Lô chúng ta đã ăn thông Cũng 5 ngày rồi thì phải Sang cầu Hoàng Lam quay lại được 9 Thì đã chốt được 9 ngày Thì đã ăn thông được 5 ngày Xịt một ngày và thông thêm 3 ngày Mọi người thấy quá rực rỡ không ạ Mọi người cứ để ý ở trên kênh Hoàng Lam chốt không bao giờ có chuyện là xịt Vài ngày nhé Toàn là ăn thông với vâng, xịn chỉ một ngày rồi lại thông trở lại nhé mọi người nhé Đến với Hoàng Lam, đến với Bình Yên Sau cầu Hoàng Lam, cầu lô từ tâm Mọi người cứ kết bạn với sự tin tưởng Thành tâm sẽ được đáp lại Cuộc sống của chúng ta phải cho đi thì mới nhận lại được Còn cứ di mị, giữ mỉm cho người Thì chẳng bao giờ nhận lại được cái gì đâu mọi người ạ Chỉ nhận lại được sự ích kỷ và sự giả dối thôi Cầu lô tham khảo cho ngày mai 16 10 16 Nam xin nhắc lại với mọi người Cầu kèo trên kênh chỉ để tham khảo Còn những ai đang thật sự xa bờ lặn số Thì các bạn theo số Zalo của Hoàng Lam 0916 771 193 Zalo duy nhất Hoàng Lam cho mọi người nhé Và Lam xin chúc tất cả anh chị em ngày mai ngày 19 tháng 10 năm 2019 Đại thắng rực rỡ với độc thủ lô Và xong thủ lô và trận đề của Lam nhé mọi con số thì để tham khảo ai trùng thì chơi ai kết thì chơi không kết không trùng thì không nên chơi nha mọi người còn đến với hoàng lam thì mọi người cứ yên tâm bình tĩnh tự tin để chiến thắng không có gì phải e ngại cả không có gì phải suy nghĩ cả mọi người cứ tự tin với bản thân là sẽ về bờ trong một ngày sớm nhất Nam xin được kết thúc video tại đây nha và chúc tất cả các anh chị em một ngày mới thật là may mắn rực rỡ và một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại